hoặc là bạn nào mà đã tìm hiểu nhiều về những dòng bếp nội địa Nhật thì có thể mặc nhận biết qua cái mặt trước này của bếp đây thì đây là nội thất của bếp nè thì trước khi ờ, test những cái chức năng của dòng bếp này thì ờ, shop sẽ giới thiệu thêm qua những cái dòng bếp mà hiện tại shop đang có ở đây thì đây là một số dòng bếp có những cái chức năng an toàn cơ bản và một số dòng bếp có mặt kính cường lực full chức năng và bếp ga âm bếp từ âm thì những cái dòng bếp mà có những chức năng an toàn cơ bản á, đó là khóa ga khi nước cạn nồi thì nó sẽ nhờ vào cái ờ, que cảm biến này khóa ga khi nước cạn nồi đây thì nó chỉ có chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi thôi thì nó sẽ khóa ga nên, nên nó rất là bất tiện cho chúng ta khi rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa có một số bếp thì nó sẽ có thêm cái nút 3 giây ở đây nè nút 3 giây nhưng nó chỉ có thể tăng cái nhiệt độ của que cảm biến ở bên phải này nè lên được tới đo, tối đa là 300 độ thôi thì nó cũng sẽ khóa ga rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao thì nó sẽ thường xuyên tắt lửa thì shop chúng tôi có gắn thêm một cái loại công tắc rang giúp cho chúng ta có thể rang hoặc nấu những món có nhiệt độ ờ, tối đa không sợ bị khống chế cái nhiệt độ nữa như công tắc này đây các bạn bật về vị trí bên trái nè là bật tính năng rang lên tắt về vị trí bên phải nè là tắt tính năng đó đi bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường còn khóa ga khi mà tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào cái cảm biến này giống như cái đầu mỏ hàng này thì khi ờ, khi mà ngọn lửa nó tắt đi á chỉ sau 5 đến 7 giây thôi thì bếp nó sẽ khóa ga lại thì ở vị trí số 1 đây là nhà dòng bếp Rinnai có nút xoay mặt men ờ, chống xước thì bạn nào mà đã quan tâm đến ưng ý với dòng bếp mà các bạn muốn mua hoặc là phù hợp với mức giá của các bạn thì các bạn có thể chụp lại vị trí màn hình ở con đó và kèo gửi cái hình đó kèm thêm cái mã số ở trên con đó là cái này mã số này 6 số series này nè để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết cho các bạn xem các bạn có thể liên hệ về số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo Viber hoặc Facebook đều được số 2 bếp này được sản xuất vào năm 2017 đã được gắn công tắc rang nè bếp này chỉ có giá một triệu rưỡi thôi do cái mặt này nó đã bị ố đây tiếp theo số 3 bếp này cũng được sản xuất vào năm 2017 đã được gắn công tắc rang có mặt men chống xước giá 2 triệu 8 ở vị trí số 4 Rinnai mặt men chống xước giá 2 triệu 4 số 5 giá 1 triệu 6 mặt men chống xước lúc này bị mất rồi thì tôi sẽ lấy cái nút khác để thế vô ở vị trí số 7 số 6 ở vị trí số 6 này giá 1 triệu 8 này Paloma mặt men chống xước nè tiếp theo số 7 cũng là dòng bếp Paloma nhưng nó là dòng bếp nút nhấn có mặt men chống xước giá 2 triệu tư số 8 mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu tư hiệu Rinnai nút nhấn số 9 Rinnai mặt men chống xước giá 3 triệu 2 bếp này được à, sản xuất vào năm 2014 thôi nhưng mà hình thức nó rất là đẹp tiếp theo số 10 giá 2 triệu mặt men chống xước 11 giá 2 triệu 2 cũng là dòng bếp mặt men chống xước ừ, giờ tôi sẽ tiếp tục thêm à, số con à, bếp mặt kính full chức năng ở số 15 Rinnai giá 4 triệu rưỡi thì mặt kính full mặt kính cường lực đây mặt kính này và bếp này thì nó sẽ có kiềng nắp che đầu chia lửa và cả nắp khói cũng là inox à, bếp này nó sẽ có những cái chức năng nấu và là nấu cơm nấu cháo hẹn giờ nấu cho bếp bên trái bếp bên phải thì nó sẽ có nhiệt độ chiên nấu nước hâm và nút 3 giây ở bếp nướng thì nó cũng có hẹn giờ nướng nướng thì nó chỉ có một tầng lửa thôi nó nằm giá ở 4 triệu rưỡi ừ. ở số 16 Rinnai bếp này phải có nồi đặt lên thì mới nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng những cái chức năng này nó cũng giống như những dòng bếp kính full chức năng khác nhưng mà nó có thể là nó sẽ thay đổi những cái vị trí này từ bên phải qua bên trái hoặc là trái qua phải nướng thì nó sẽ có chế độ nướng tự động theo cái loại thực phẩm nướng hai tầng lửa tiếp theo Osaka ga thì Osaka ga họ là chỉ là những nhà phân phối ga thôi họ sẽ lấy bếp của Rinnai, Haman, Paloma để họ dán nhãn họ vào phía trước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 thì nó cũng sẽ có những cái chức năng nấu nướng như những dòng bếp full chức năng khác đây hiện giờ nấu được cho cả ba bếp nấu và bếp nướng thì những cái nút tròn ở đây là nó sẽ ờ, bật tắt bếp cho từng bếp đây bên tra phải bên trong và bên trái còn ở phía bếp bên ờ, bên phải trái này là của bếp nướng đây cái ở ở phía dưới là của lò học pin đó. tiếp theo đến với cái hàng trưng bày số 18 hàng trưng bày mặt men chống xước số 19 đây là hàng dùng lướt qua thôi hình thức nó vẫn còn đẹp cũng là dòng bếp ga âm mặt men chống xước giá 6 triệu rưỡi tiếp theo cũng là hàng nhà à, trưng dùng lướt thôi giá 8 triệu hiệu là Rinnai có mặt men chống xước nè thì giờ tôi sẽ đến với một số dòng bếp từ âm thì đây là một số dòng bếp từ âm mà shop vẫn chưa vệ sinh bạn nào mà muốn vệ sinh thì shop sẽ cộng thêm cái phí vệ sinh vào thì tất cả những dòng bếp từ mà nó có cái công suất trên 2000W thì nó sẽ sử dụng nguồn điện là 200V ta có thể cắm vào điện lưới 220 của mình để sử dụng còn công suất của nó mà dưới 2000W á, thì nó chỉ sử dụng nguồn điện là 100V bắt buộc ta phải sử dụng qua ổn áp hoặc là biến áp có công suất cao hơn hoặc là tương đương còn về dây dẫn thì nó sử dụng dây dẫn từ 4 à, chấm cho đến 7 chấm các bạn nên đi như vậy để đảm bảo được cái công suất nấu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 bếp này có mức giá là 2 triệu 2 bếp có chức năng giá chỉ 2 triệu 2 thôi đây là ngoại thất của bếp <coughs> những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng sẽ che kính lại để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện thì đây là cái tem của dòng bếp rina đây RTS M660 VFTS đây là dòng bếp của Rinnai 660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 bây giờ tôi sẽ giảm xuống còn một phút để thử bếp nướng này thì ở à, bếp nướng á, nó có cái bề mặt lửa cháy rộng nên nhà sản xuất họ chỉ cho phép ta chỉnh lửa từ mức 10 về 8 thôi chứ không thể nào mà nhỏ nhất như trên bếp nấu này được nếu mà chỉnh nhỏ như vậy được thì nó sẽ không có đủ ga ra để duy trì được cái ngọn lửa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 bếp thì nó đã có nhiệt độ cao nên nó đã tự động giảm cái ngọn lửa lại <clears throat>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 cái hình tô cơm đây là cái chế độ nấu cơm và nấu cháo nhấn lần đầu tiên là nấu cơm nhấn lần thứ hai là nấu cháo nhưng khi chọn thì các bạn phải chọn nhanh nếu mà các bạn chọn để lâu một lúc rồi mới chọn thì nó sẽ nhớ ở một vị trí này nấu cơm đây các bạn không thể chọn được nữa phải tắt bếp rồi mình mở lại thôi đây nấu cơm nấu cháo nè thì bây giờ tôi sẽ thử tính năng nấu nước cho bếp bên à, trái này thì ở tính năng nấu nước các bạn nên dùng những cái loại nồi á mà có cái đáy nồi phải nhỏ hơn 24 cm nếu các bạn sử dụng những cái loại nồi lớn nhiệt độ nó tích tụ nhanh thì bếp nó sẽ khóa ga sớm hơn không đúng với tính năng đó còn ở bếp bên phải thì nó có sẽ có thêm tính năng là chọn nhiệt độ chiên tùy vào loại thực phẩm chiên ta có thể chọn nhiệt độ chiên thích hợp từ 160 độ cho tới 200 độ và cái chế độ ờ, rang đây là nút 3 giây nè các bạn đè giữ 3 giây để nó sáng đèn lên thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ của cái que cảm biến này lên từ 200 rưỡi nó sẽ tăng lên nữa là 300 độ giúp cho ta rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao á, được kéo dài thêm thời gian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 đối với dòng bếp này á, các bạn mà muốn ờ, gắn thêm cái công tắc rang đó thì shop sẽ tích hợp vào cái nút 3 giây này thì các bạn sử dụng cũng như cái nút 3 giây đè giữ để nó sáng đèn lên thì nó sẽ tăng nhiệt độ của que cảm biến này tối đa nè không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa khi các bạn không sử dụng thì các bạn sẽ tắt, nhấn thêm một lần nữa để tắt đi còn có một số bếp á, nó không có cái nút 3 giây này á, thì shop sẽ khoan một cái lỗ bắt ở vị trí bên hộp pin này thì các bạn sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên ờ, trái này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 vào cái lỗ phía trước của cực dương là cái dấu cộng á đây cái lỗ phía trước của cực dương là dấu cộng này để nó tiếp xúc được với nhau các bạn sẽ đẩy cực âm vào bên trong đầu còn lại của lò xo thì các bạn sẽ cho nó chạm vào cái miếng thép ở phía trước hộp pin này để nó tiếp xúc được với nhau ừ. đây có tiếp xúc là thì đây các bạn có thể à, nhận biết qua được cái nhiệt đánh lửa của nó đây tôi sẽ tháo à, sạc này ra lại nè thì các bạn à, sử dụng mà khi mà pin yếu á, thì các bạn có thể nghe vào cái nhịp đánh lửa của nó nè nhanh liên tục thì pin nó đầy còn khi nào mà nhịp đánh lửa nó chậm là pin nó đã yếu thì các bạn sẽ cắm sạc này vô hoặc là các bạn có thể à, nhận biết qua cái đèn hiển thị ở trên cái hộp pin chỗ hộp pin này nè khi pin yếu ta sử dụng bếp thì cái đèn đó nó sẽ sáng đỏ lên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 từ bếp chỉ trong 3 tiếng đồng hồ thôi shop sẽ à, đổi trả một con bếp khác có giá trị tương đương cho quý khách chỉ trong 3 tiếng đồng hồ khi nhận được thông báo lỗi bạn nào mà có nhu cầu sử dụng cái gói bảo hành VIP này thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 để nhân viên có thể à, tư vấn và hỗ trợ thêm đối với dòng bếp ga Nhật này á,